Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. Phía trước mặt cô chú, anh chị và các bạn đây chính là chiếc xe đang chở à, hai thi thể của một cặp vợ chồng à, xấu số vừa bị tai nạn giao thông mất và bỏ lại ba bé nhỏ ạ. À, ở đây là thuộc ấp Tâm Thọ, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên của tỉnh Sóc Trăng. Theo Phước được biết thì người vợ là tên Ú, anh chồng là tên Nuôi và anh chị làm nghề kéo lưới để à, mưu sinh sống qua ngày và có ba đứa con nhỏ thì khuya hôm qua anh chị à, đi xuống à, Vĩnh Châu để kiếm cá thì không may bị tai nạn giao thông khiến hai vợ chồng đều mất à, bỏ lại ba bé bé nhỏ con thơ và hoàn cảnh của gia đình thì rất là khó khăn cha mẹ già thì đã lớn tuổi hết rồi thì thật sự khi mà Phước chỉ xem qua clip thôi nhìn rất là xót xa và thương tâm thì à, Phước à, cũng rất là mong sự à, chung tay giúp đỡ của cô chú anh chị để giúp đỡ cho gia đình đặc biệt là ba bé nhỏ còn lại ạ.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 Anh thích ăn này trước đi, đúng cái vợ trước kìa. Olá. Olá. luôn cái khoai này không rồi nằm ở dưới thôi dương thôi không lấy còn còn mới á không đâu không dư còn ấy đâu vô lại đi không chào nó bây giờ ai ai dám thì cứ vô thầy không sao đâu ai ừ đi vô thầy bây giờ ai kia thì bà con đi nha bằng bằng Còn ai của con kia đâu? Rồi, chờ nó về nha, ông đó.